chào tất anh em à, hôm nay tiếp tục giới thiệu với anh em về một cái công nghệ sản phẩm dành cho anh em chơi bài lá đặc biệt là những cái à, môn như liêng và cây anh em không lùa bài vào được thì hãy dùng cái công nghệ áo đổi bài này đây là cái mẫu áo đổi bài cổ tay chống ồn à, tốc độ bài rất nhanh Đó. thì bây giờ tôi dùng hướng dẫn em cái dùng trong sân chơi anh em hai là ba bất kỳ em ừ. bất kể là bài nào anh em thích anh em hao cũng được ví dụ tôi hao cái gì chẳng hạn thì tôi cho lên cùng này Đấy. để hình chữ V này em nhé điểm tắt mặn bài này rồi hút vào này sau đó ta sẽ đổi đổi bài đổi cái cây di mình giấu sang cái cây bài khác để bài đẹp hơn ví dụ vừa rồi tôi à, được đấu PC đúng không mà vô tình em lên được cái vấn cái bốn cái quy với k này anh em nhé thì anh em làm tắt bạn bài tay để cái v Đó. cái v này nó làm tắt bạn bài này là được thành công Đấy. anh em thấy chưa trộn rất là nhanh mà đây là cái dòng máy chống ồn đây là anh em chơi không mày lộ đồ bài cổ tay ấy rất tiện cho anh em nhất là khi mà mình lên bài mình làm tác đổi bài cáo bài rất là kín đáo nó kín rất nhiều so với áo ở bụng hoặc là áo ở hay là quần ở bụng thì anh em thường hay quẹt qua này cũng có một cái phần hay nhưng mà nhiều khi nó vẫn hay lộ hơn so với cổ tay cổ tay thì nó tác nặng bài thôi Đấy. thì cả người ta có nhìn mình mình cũng để bài này mình nhận bài chờ nhận bài này là xong này đấy không nhất thiết thì phải cái kia được động tác nhẹ nhàng nhận bài này đấy, rất nhanh mà máy chống ồn người bên cạnh không thể nghe thấy được chúng ta cái này không hề có tiếng phát kêu từ máy nhé, mà chỉ có tiếng ma sát thì anh em muốn không có im ắng hẳn thì anh em thì cần thấy hãy khống chế cái lá bài ra không nên để cho nó ra một cách tự động mà chủ động thôi đấy ra nhẹ nhàng thì rất là êm không có một cái tiếng kêu gì cả ngoài cái mẫu áo khoác tôi mặc ra thì cơ sở có rất nhiều cái công nghệ khác dành cho nhân 50 chuỗi lá về dòng áo ấy thì còn có dòng áo măng tô hay là áo gió áo sông yêu phong anh em nào mà có nhu cầu về cái công nghệ sản phẩm áo rửa bài này thì liên hệ tôi qua số điện thoại 0346 0947 xin chào anh em